Hôm qua anh tát nước đầu đền sát nước Hôm qua anh thấy em một mình oh, oh. Hôm qua em đi ngàn qua xóm Anh gọi cho em ơi Nhưng sao em làm thân nói thật là em đẹp Không cần chút son phấn à không Em đẹp như là một bài dân ca Thật ra anh cố tình bỏ áo lại Nếu em có nhặt được thì cho anh xin nha Hôm qua tát nước đầu Đinh bỏ quên cây áo trên cành hoa sen từ cho anh xin hay là em để làm tin trong nhà em để làm tim làm tim đâu ra em thì có thể không chút song phận nhưng một này cũng là điều anh thích ra anh thì có thể cháy nắng nhưng biết đâu được con tim anh vẫn còn trên anh không thể nào hát nhạc sớm được như chế linh nhưng mà dần ca thì anh có thể thử áo anh làm quên lại trên cạnh em đi ngang có thấy nhạc giùm anh được chứ để anh không gặp em ta trở về thân mặt xe Việt Nam không may đây em lấy chồng anh buồn vì con thường thường khi em thấy không thấy không bây giờ anh muốn ngỏ lời trước anh tặng em cả tấm lòng này em lấy không nói thế nói thế hôm qua tát nước đâu đinh bỏ quên cái áo trên cành hoa sen